cáo thỏ và gà trống ngày xưa ngày xưa trong khu rừng nọ có một con cáo và một con thỏ cáo có một ngôi nhà bằng băng còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước cáo xin sang nhà thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn thỏ ra ngoài thỏ vừa đi vừa khóc thỏ gặp bầy chó bầy chó liền hỏi thỏ ơ kìa bạn thỏ Tại sao bạn thỏ lại khóc thế? Đúng rồi đấy, sao bạn lại khóc thế? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo, cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Thỏ ơi, bạn đừng khóc nữa. Đúng rồi đấy, đừng khóc nữa. Ừ, chúng tôi sẽ đuổi được cáo đi. Đấy. Bầy chó cùng thỏ về nhà. Bảy chó nói. Cút đi mau, cút đi mau Cút đi mau Cáo ngồi trên bệ lò sưởi Nó nói vọng ra <laughs> Ta mà nhảy ra thì chúng mày có mà tan xác <laughs> Bầy chó sợ quá, chạy mất Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc Một con gấu đi qua, gấu liền hỏi Kìa thỏ, tại sao cháu lại ngồi đây mà khóc thế này Làm sao mà cháu không khóc được cháu có một ngôi nhà bằng gỗ còn cáo ừ. cáo có một ngôi nhà bằng băng ừ. mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước cháu xin sang nhà cháu sửa nhờ rồi đuổi luôn cháu ra khỏi nhà ừ. cháu thỏ ơi cháu đừng có khóc nữa được rồi ta sẽ đuổi được cáo đi ra khỏi nhà cháu không bác gấu ơi bác không đuổi được đâu chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được Ồ, đuổi được chứ, đuổi được chứ Thỏ đưa bác gấu về nhà của mình Bác gấu lên tiếng hmm, Cáo kia, cút ngay, cút ngay Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra <laughs> Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác Gấu sợ quá, chạy mất Thỏ trở lại, ngồi dưới bụi cây và khóc một con gà trống màu đỏ đi qua, vai vác một cây hái. Gà trống thấy thỏ khóc bèn hỏi. Tại sao thỏ khóc? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo thì có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được cáo thôi. Không, anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi mà không được Bác gấu đuổi mãi mà không xong Thì anh đuổi làm sao được Thế mà tôi đuổi rồi mấy Nào đi Thế rồi gà trống và thỏ cùng về nhà thỏ Gà trống liền cất tiếng hát Cúc của cu cu Ta vác hái trên vai Đi tìm cáo gian ác Cáo ở đâu ra ngay Cáo sợ quá liền bảo Ôi tôi đang mặc quần áo à Gà trống lại tiếp tục hát Cúc của hăng hái trên vai Đi tìm cáo dân ác Cáo ở đâu ra ngay Cáo liền nói Ê, kìa, ờ, cho tôi mặc cái áo bông đã Cho tôi mặc cái áo bông đã Cúc cúc cúc cúc Ta bão hái trên vai Đi tìm cáo dân ác Cáo ở đâu ra ngay Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra Chạy biến vào rừng Từ đó thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình